đúng với số mấy là xong đấy ví dụ như đây ví dụ như là nhà số 2 này làm cái đúng không ạ nhà số 2 này làm cái này thì là nhà mình sẽ là 0123 thì nhà mình sẽ tương ứng với số 3 thì khi anh em nghe máy báo này đấy máy báo với số 3 thì là mình không cần bỏ lá nữa mình tự chia luôn thì chỉ cần cái số mà máy báo tương ứng với số mình là được đó anh em có thể thấy bài mình 8 điểm đấy anh em thấy không ạ ví dụ như nghe thì nó hơi khó hiểu một chút nhưng mà anh em chỉ cần sử dụng là anh em sẽ hiểu ngay ví dụ như đây ví dụ như 6 6 mà nhà số 2 này làm cái 6 thì anh em chỉ cần lấy số 3 của mình trừ đi số 6 à lấy số 6 trừ đi số 3 của mình nó sẽ ra số 3 thì anh em chỉ cần bỏ đi cho mình ba lá này đấy anh em bỏ đi ba lá như thế này anh em chia cho nhà số 2 họ chia thì lúc này thì là cái bài lớn nhất nó sẽ về mình đấy 6 điểm lớn nhất sẽ về mình đúng không ạ anh em đấy ok ạ rất là ok cho anh em đấy là cái kinh nghiệm cho anh em khi đi chơi mà anh em bỏ lá mà nhà khác làm cái mà anh em muốn lấy cái bài lớn về mình nó chỉ đơn giản là như vậy thôi đấy anh em lấy một cái số tương ứng tính từ nhà cái 01234 đấy anh em lấy số tương ứng sau khi máy báo anh em chỉ trừ đi cái số tương ứng đấy là được và mình sẽ giới thiệu tiếp đến cho anh em một cái chế độ khác đấy một cái chế độ báo khác đó chính là chế độ mà rất là đơn giản chế độ máy nó sẽ báo cho anh em là nhà nào lớn nhất đấy máy nó sẽ báo cho anh em là tụ nào lớn nhất này ví dụ như đây Máy báo 1 thì chắc chắn là nhà số 1 sẽ là nhà lớn nhất Đó Đấy, nhà số 1 sẽ là nhà lớn nhất Anh em thấy không ạ 8 điểm lớn nhất chưa Đấy, hoặc ví dụ như cũng tương tự như đối với cái trò chơi à, Đối như cái thế kia Thì ví dụ như là máy báo đây Này, đặt cho anh em này Máy báo đây Đấy, ví dụ như là nhà số 3 này làm cái đi Mà máy báo đây nhà số 3 này làm cáo ấy cái mà máy báo hai thì tức là nhà số 4 này sẽ là lớn nhất đó đấy sẽ là nhà này lớn nhất này đấy anh em có thể tính theo kiểu như thế rất là đơn giản cho anh em đúng không ạ rất là ok đúng không anh em nhìn rất là dễ hiểu thôi hoặc ví dụ như là nhà bây giờ mình sẽ để cho nhà số 2 này làm cái tiếp đi đấy nhà số 2 làm cái này anh em đặt bài anh em đặt bài đấy nhà số 2 này làm cái mà máy báo một hoặc ví dụ mình bỏ lá đi mình đặt này đấy thì một thì chắc chắn là nhà số 2 này sẽ là nhà lớn nhất rồi đấy anh em thấy không 9 điểm lớn nhất trong đây đúng không ạ đấy rất là đơn giản và hiệu quả cho anh em khi đi chơi sử dụng cái dòng máy đánh bài này thế anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình đến bộ sản phẩm máy đánh bài này hoặc anh em nào mà muốn sở hữu ngay cho mình bộ sản phẩm này thì anh em có thể vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 0564177777 đấy hoặc có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo đều được anh em nhé thì à, những anh em nào mở gần cơ sở bên mình thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 thủ đức thành phố hồ chí minh thì anh em đến nơi alo đến số hotline trên màn hình cho mình là sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn còn anh em nào mở xa nhé khi đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện thì khi nhận hàng tất cả anh em đều được phép kiểm tra hàng sau đó mới phải thanh toán tiền rất là ok thoải mái cho anh em thì cuối video thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo